và trước khi bắt đầu video ngày nay mình sẽ hành quay đơn tại cả cho hai bạn làm thế nào thì mình sẽ bấm start vào tập quay này thì chúc bạn đầu tiên là bạn Hoàng Nhật nhá. Bạn này chấp nhận 10.000 qua vĩ mô này. Với số điện thoại là 086 831 3321 nhá. Chúc bạn đã là người may mắn đầu tiên. Tiếp theo mình sẽ tìm bạn may mắn thứ hai nhá. Thì bạn may mắn thứ hai là bạn Huy Hoàng Nguyễn này. Bạn này cũng nhận 10.000 qua vĩ mô với số điện thoại là 0918 329 072 nhá. Chúc mừng hai bạn là hai người may mắn nhất trong video trước. Thì các bạn nhớ liên hệ mình qua Zalo hoặc Instagram để có thể nhận được từ mình ha. Và khi nhận được đọc rồi thì nhớ comment xuống video để mình có thể biết ha.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 kế tiếp nữa ở mục mã xác nhận này các bạn nhấn vào gửi mã xác minh thì lúc này sẽ có một mã xác nhận được gửi về email của bạn các bạn mở email lên và nhập mã xác nhận vào đây nha rồi kế tiếp nữa này các bạn tích chọn vào tôi đã đủ 18 tuổi và đồng ý các điều khoản dịch vụ của người dùng Sandra nha và cùng các bạn nhấn vào đăng ký để tiến hành tạo một khoản Sandra và những ngay 400 000 hoàn toàn miễn phí luôn ha. Ok, sau khi đăng ký tài khoản thành công rồi, bạn tiến hành đăng nhập nhịp từ nhá. Tiếp này sẽ là một thông báo như thế này. Đó, các bạn thấy đọc này là phần thưởng người dùng mới là 400 000 cộng với 360 000 này. Ở đây sẽ có 5 lợi ích mà các bạn nhận được này. Đầu tiên nhất là các bạn hãy cùng tham gia xây dựng để tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn nha. Tiếp theo thứ hai này, đăng ký sẽ được tặng thiết bị trị giá 400.000 đồng, thu nhập mỗi ngày 6.000 đồng, tức là các bạn sẽ được tặng một thiết bị có thời hạn là 60 ngày và mỗi ngày thu nhập 6.000, tức là sau 60 ngày các bạn sẽ có tổng thu nhập là 360.000 ha. Ok, tiếp theo này, thứ ba là đăng ký kênh chính thức của Sunra để nhận thưởng 20.000 đồng luôn nha. Rồi tiếp theo thứ tư này là mỗi người được thưởng 2.000 đồng tức là mỗi người đăng ký qua đường link giới thiệu bạn ấy thì bạn sẽ nhận ngay 2.000 đồng nha rồi tiếp theo nơi thứ năm này là chia sẻ Sandra tạo nhóm riêng của bạn và cuối cùng thứ sáu là mở hòm kho báo nhận phúc lợi tiền mặt mỗi ngày ha ok sau khi đọc xong rồi các bạn nhấn vào xác nhận này thì đây chính là giao diện trang chủ của app Sandra này các bạn qua săn này ở đây các bạn có thể download app để có thể chơi trực tiếp trên điện thoại nó nha hoặc các bạn có thể chơi qua web cũng được ha ok bây giờ chúng ta sẽ hành nước vào vòng trang chủ xem như thế nào ha ở đây sẽ có rất nhiều các mục này như về Andra này rồi đầu tư kiếm lời cũng như là phúc lợi tiền mặt vân vân và mây mây thì lát nữa mình sẽ chia sẻ chi tiết từng mục cho bạn luôn ha ok kéo xuống tiếp này ở đây sẽ có rất nhiều các thiết bị nha như máy xúc này rồi xe chở bùn hay các đặc điểm của sản phẩm ha rồi các bạn có thể đọc này Sandra hoạt động thế nào này đăng ký người dùng Sandra hay thiết bị đầu tư cũng như là nhận lợi nhuận và học cách đầu tư tốt hơn nha Ok, và đối với app này chúng ta sẽ tiến nạp tiền vào để đầu tư nha. Vậy làm sao chúng ta có thể nạp tiền ạ? các bấm chọn vào mục của tôi này ở góc bên phải dưới cùng này sau đó chọn gửi tiền cho mình ha ok hiện tại đây chúng ta có thể nạp tiền qua ví momo nha đầu tiên nhất các bạn sẽ chọn số tiền các bạn muốn làm này thì bạn quan sát này là min nạp đây là 600.000 đồng ha và mức nạp tối đa ở đây là 20 triệu dù đây mình nạp 600.000 đồng này mình bấm chọn vào 600.000 đồng sau đó kế tiếp các bạn nhấn vào gửi tiền ha ok thứ này sẽ là một giao diện nạp tiền như thế này ở đây sẽ có mã QR này các bạn thể truy cập vào ví điện tử mộ sau đó quét mã QR này cũng được ha rồi số tiền các bạn làm này ở đây là 600.000 đồng và kế tiếp nữa là nội dung chuyển tiền nội dung chuyển khoản ở đây là 8852 nha nếu các bạn chuyển tiền chuyển khoản thì bạn sẽ có nội dung khác nha rồi kéo xuống tiếp này các bạn thấy đọc này là sau khi thanh toán nhấp vào hoàn tất để xác nhận ha ngoài ra ở đây có chú ý này thì bạn nhớ đọc kỹ cho mình ha ok thì đây mình cũng đã làm tiền rồi thì bạn quan sát này là mình đã làm một triệu hai vào đây nha đó thì đó là cách đặt tiền cho em này cực kỳ đơn giản rồi đúng chưa ạ sau khi nạp tiền xong rồi thì tiếp theo mình sẽ chia sẻ review cho bạn cách để chúng ta kiếm tiền trên app này như thế nào ha các bạn bấm vào mục thiết bị này thì ở đây sẽ có các thiết bị để bạn có thể thuê này như ở đây là máy trộn này rồi xe nâng hay là máy ủi này máy xúc này rồi xe chở bùn này đấy vân vân và mọi bệnh nha ví dụ như là máy trộn này thì bạn quan sát này là các bạn sẽ đầu tư một số tiền ở đây là một triệu ha và lợi nhuận hàng ngày các bạn sẽ thu được ở đây là 40.000 đồng cũng như là thời hạn sử dụng tức là thời gian đầu tư ở đây là 90 ngày ha để thuê thì bạn nhấn vào cho thuê này và bạn cũng có thể quan sát thấy này là lợi nhuận đây là 4% đấy mình thấy một mức lợi nhuận cũng khá ok các bạn ạ để thuê thì bạn nhấn vào cho thuê này ok cái tiếp nữa là dụ như xe nâng này thì bạn sẽ cần đầu tư số tiền đây là 2 triệu nha rồi lợi nhuận hàng ngày các bạn thu được ở đây là 120.000 đồng tương đương với 6% trên một ngày ha và thời gian đầu tư ở đây là 120 ngày này rồi kéo xuống tiếp này có rất nhiều các máy khác nhau nha với số tiền đầu tư cũng khác nhau này thì bạn có thể truy cập vào web để tìm thêm nha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 là chia sẻ lên nhóm này rồi chia sẻ Zalo hay WhatsApp, Facebook thì các bạn cũng được nhận số tiền từ ứng đấy ha. Rồi phần thưởng Eurofit này. Đó, là phần thưởng đây nếu các bạn hoàn thành các bạn sẽ được 60.000 ha. Nào là tham gia nhóm Telegram này rồi chia sẻ trên YouTube hay TikTok ha. Ok, thì đó là hai cách kiếm tiền chính ở trên app này. Tiếp theo mình sẽ chia sẻ review cho bạn cách để chúng ta rút tiền trên app này như thế nào ha. Các bạn vẫn nhấn vào mục của tôi cho mình này. Sau đó các bạn nhấn vào rút tiền cho mình nha. Thì trước khi rút tiền ấy, các bạn sẽ tiến hành thêm thẻ ngân hàng cho mình nha các bạn nhấn vào thêm này ok thì đây các bạn sẽ nhập tên chủ tài khoản này nhớ viết liền không dấu và trùng với tên trên thẻ ngân hàng của bạn ha sau đó các bạn nhập số điện thoại này số điện thoại chính số điện thoại thường xuyên chúng ta làm vào đất kế tiếp nữa các bạn chọn ngân hàng nha đó ở đây sẽ có rất nhiều ngân hàng hỗ trợ này các bạn tiến hành chọn ngân hàng phù hợp nha sau đó các bạn nhập số tài khoản thẻ ngân hàng này và cùng các bạn nhấn vào gửi đi thì tiến hành thêm thẻ ngân hàng nha sau thêm thẻ ngân hàng thành công rồi thì bạn tiến hành nhập số tiền các bạn muốn rút này các bạn lưu ý nhá là min rút đây là một triệu ha và số tiền các bạn thể rút tối đa ở đây là là 100 triệu này ngoài ra các bạn nhớ đọc thêm nhắc nhở ở đây nha đó ở đây sẽ có ba nhắc nhở này các bạn nhớ đọc kỹ cho mình ha và cuối cùng các bạn nhấn vào rút tiền để thấy ảnh rút nha Ok, bây giờ mình sẽ rút tiền luôn nha. Thì bạn quan sát này, hiện tại mình đang có 1 triệu 286 nghìn. Mình sẽ nhấn vào tất cả để rút tất cả số tiền có trong tài khoản mình ha. Ok, cuối cùng mình nhấn vào rút tiền này. Và bạn quan sát này, là số tiền mà mình nhận được ấy, ở đây sẽ là 1 triệu 157 nghìn 400 đồng ha. Ok, mình nhấn vào rút tiền này. Đó, thì này sẽ thông báo là rút tiền thành công nha. Các bạn nhấn vào tôi đã hiểu này.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 Và nếu như bạn thấy video này hay cho bạn ấy, thì tiếp một like, một subscribe cho kênh YouTube và xe nhá. và sẽ chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm bạn đã xem hết video. Nếu thấy video này hay, hữu ích, nhớ like, thích, share, chia sẻ. Và đừng quên subscribe, đăng ký YouTube cũng như bật chuông thông báo nữa để không bỏ lỡ những video mới nhất hoàn toàn miễn phí của anh sẽ Và nếu như bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào thì hãy để lại comment bình luận xuống phía dưới video xuống phía dưới video Hoàng Xe sẽ giải đáp phản hồi tất cả trong vòng 24 giờ nhé còn bây giờ hẹn lại các bạn trong những video chia sẻ tiếp theo của Hoàng Xe bye bye xin chào